nó không dính thì chúng ta đục nhà nha nếu mà có dính thì à, cũng không sao đâu à và một lưu ý nữa là các bạn nên không nên để cái này vào trong hộp kính nha bạn để vào hộp kính là nó sẽ thành nước và có mùi không thể tin nổi được đâu và nếu các bạn lỡ để vào hộp hộp à, hộp kính rồi ấy là các bạn có thể mà nó cho ăn nước gì các bạn có thể cho bột giặt vào khói vàng thì nó dần sẽ làm lại nha đây bỏ lên màu vào này nó có màu hồng ở nhà nhưng mà sẽ trộn nó với cái làm cũ của mình làm cũ của mình Cảm ơn các bạn đã xem Và trong clip sau mình sẽ Có lẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn Mình hướng dẫn các bạn cách bảo quản slime nha Và khi xong rồi thì chúng ta phải chơi nào